nó bình thường 59 độ đây là bưởi bưởi bưởi dây xanh đó đây cắt từ muối không lột vỏ điêu luyện mới lột được như, như, như thế này đây theo là cắt rau muống rau lan à, rau lan rau lan quý như người bà đẹp không vào thuốc ăn vô là rau lan là có dạ, chức năng dạ. là đẹp da thuốc chống tiêu, chống lão hóa chữa bệnh tiêu đường bưởi là ăn vào là chất có chất xơ chất xơ chất xê chất xê chắc chùa lên cá ba xà